Dạ. Yeah. TVA56 xin mến chào uh, quý anh chị em à. Hôm nay thì TV256 uh, ờ, tình cờ đọc được cái bài viết ở trong trang nhà của Nguyễn Phú Trọng à, trang nhà của Nguyễn Phú Trọng nói như thế này là tổng bí thư đó chủ tịch nước và ông đưa ra cái thông điệp đó là lấy đức làm gốc thì qua cái bài ờ, bài viết này á bài viết này còn là của Dũng Luân Dũng Luân Dũng ở báo Tiền Phong thì bài viết này thì ờ, nó thể hiện rằng là uh, ông tổng bí thư đó thì ông đưa ra cái thông điệp là lấy đức làm gốc là giống như là Hồ Chí Minh thì hôm nay đó TV256 muốn phân tách cái bài viết này và phân tách cái sự kiện gọi là nói là lấy gốc làm lấy đức làm gốc để coi có sự thật là nó đúng như vậy không thưa các bạn thì qua sự phát biểu của ông chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đó ông nói như thế này Đức đi đôi với tài nhưng Đức phải là gốc đó là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong lần gặp gỡ gần 400 đảng viên trẻ vừa qua thì TVN56 muốn phân tích cái điều cái điều này có phải sự thật là ông tổng bí thư này ông à, lấy đức làm gốc không TV à, xin à, à, mời quý anh chị em à, thấy được cái cái cái cái bài viết này nha à, hình như cũng không thấy được không thấy được <laughs> xin lỗi mình hơi lồng ngọng tí xíu tại vì mình à, đầu tiên mình phát trực tiếp trên YouTube bằng cái à, bằng cái iPhone của mình thành ra nó có những cái điều nó hơi trục trặc mong quý anh chị em thông cảm nha thì trước mặt gọi là 400 đảng viên ông nói rằng là à, nhưng đức là phải có gốc TV muốn đọc tiếp cái bản bản tin đó như viết như thế này truyền lửa cho thế hệ trẻ về tinh thần học tập và làm theo gương bác Hồ trong lần gặp mặt này làm theo gương của bác Hồ Nga thưa quý anh chị em bác Hồ Chí Minh đó bác Hồ là bác Hồ Chí Minh đó thì uh, uh, sự thật TV những cái tài liệu trước mắt mà TV không có điều kiện để mà um, đưa cho quý anh chị em xem có thể TV xây cái cái màn hình này thì quý anh chị em sẽ thấy nha để TV chút xíu nha TV nghĩ mình làm được chứ mình làm được chứ đâu có khó gì đâu mình xây cái màn hình tí xíu đây nè ờ cũng không được cũng không được bực quá <laughs> mình sẽ tìm mọi cách là sau này mình sẽ đưa những cái tài liệu đưa đưa lên trên ờ, trên lúc mà mình livestream thì bây giờ ông nói ông ông nói là uh, học tập và làm theo gương của bác Hồ thành ra đó khi mà ông dùng cái gương của bác Hồ thì TV muốn chia sẻ với bà quý anh chị về cái tội ác của Hồ Chí Minh mà quý anh chị em sẽ thấy rất là rõ nó đủ bằng chứng hết trơn á nếu mà quý anh chị vào uh, anh chị vào trong Google ha rồi uh, mấy anh chị đánh đánh cái chữ mà địa chủ ác ghê đó là bài, bài viết của Hồ, Hồ Chí Minh đó. địa chủ ác ghê và khi quý anh chị em uh, click cái chữ, chữ mà hình ảnh đó, nó gọi là image đó, ở, ờ, ở trên trong Google đó, thì quý anh chị em thấy hàng trăm bài viết về cái địa chủ ác ghê địa chủ ác ghê này đó nó được đăng ở trên ờ, ờ, cái tờ báo mà có lẽ là tờ báo nhân dân thì phải đây người ta đó đưa ra nhiều cái hình ảnh của cái bài báo đó bài báo thật sự luôn bài báo mà nó vàng cũ rồi đó mà ờ, ở đây thì TV256 đó ráng kiếm coi nó có phải là bài báo của nhân dân không mà TV tin tưởng đó là bài báo nhân dân thì TV đang kiếm ở trên Google đó để coi có phải là báo nhân dân không không thấy rồi thành ra mình thấy mình thấy những cái bài báo như vậy mà mình không có biết là của tờ báo nhân dân hay sao không nhưng mà tại vì cái tin đó nó người ta chụp từ những tờ báo đó và những tờ báo đó rất lâu rồi nó là mấy chục năm trước thì Hồ Chí Minh viết à, cái bài viết là địa chủ ác ghê Hồ Chí Minh đã lấy cái bút hiệu là CB CB đó là tượng trưng cho là của bác tự động <laughs> tự động mình xin xưng là bác của thiên hạ quý anh chị em thấy có một người nào mà uh, có cái đạo đức để mà mình tự mình xưng mình là bác của thiên hạ không bác của cả một nước không thưa quý chị em quý chị em hiểu tivi muốn nói cái gì rõ ràng là ông xưng ông, ông bác của cả một cái dân tộc Việt Nam thì ông không có coi ai ra gì hết tại vì trong lúc mà ông còn sống đó Ông còn nhỏ tuổi hơn biết bao nhiêu người Ông lúc đó chắc có mà năm mươi mấy tuổi mà ông là xưng bác của cả một dân tộc Sự thật đó thì nếu mà à, chúng ta tìm hiểu sâu xa thì chúng ta biết rằng đó là không phải à, ổng đó là ổng là người tàu thành ra ổng xưng bác rất là đúng đúng với vai trò của một người Tàu. Một tên gián điệp Tàu Hồ Chí Minh mà sau này thì TV26 sẽ phân tích rõ hơn cho quý vị rõ. Dạ, chào bạn uh, Tự do Việt Nam nha. Thì uh, cái bài viết địa chủ ác ghê á, thì uh, ờ, TV trình bày cho quý anh chị em là thấy là tại sao Hồ Chí Minh có tội ác với dân tộc Việt Nam. Mà tội giác ác rất là rõ ràng. Những cái bài báo này đó là những bài báo lịch, à, ờ, lịch sử còn ghi lại. Thì nó là cái bằng chứng kết tội Hồ Chí Minh. Thì cái bài à, Địa chủ ác ghê TV256 xin đọc một cái bài viết này nó rất là ngắn. Nó không có lâu đâu thành ra quý anh chị em à, ráng kiên nhẫn nha TV đọc rất là ngắn như này ông mở đầu bằng cái bài viết đó ông gọi là thánh hiền dạy rằng thánh hiền á <laughs> thánh hiền dạy rằng vi phú thì bất nhân thế mà làm người mà phú phú nông đó, người mà phú hộ đó làm người mà giàu có đó phú là nổi về cái sự thịnh vượng cái sự giàu có vi là người là người mà giàu có đó thì là bất nhân đối với ông phải giàu có là bất nhân à quý anh chị thấy có đồng ý không người Việt Nam chúng ta không bao giờ đồng ý cái câu mà vi phú bất nhân cái giàu có nó không phải là cái tội không nhưng mà cái thời đó đó quý anh chị em biết tại sao nó có cái câu mà vi phú bất dân là nó do cái nền tảng của cái cái cái cái cái cái, cái chủ nghĩa cộng sản nền tảng là vô sản chuyên chính thành ra nó đó nó dùng cái câu khẩu hiệu là cái câu khẩu hiệu đó làm nền tảng của của của đảng cộng sản trong cái thời mà cải cách ruộng đất đó là cái câu đó tất cả quý anh chị chị viên nghĩ rằng đã nghe rồi trí phú địa hào đào tận gốc chóc tận rễ trí là những người trí thức đó. những người trí thức đó, mà thời buổi đó mà có một bác ở Hà Nội thì bác đó báo cho TV biết trước rằng là cái thời mà cả cách đó bác cũng cũng lúc đó cũng già rồi bác nói chỉ cần một cái thanh niên mà mang cái mắt kiến thôi mang cái mắt kiến cận đó là cũng phải bị bắt vào đồn công an rồi nó ghê gớm như vậy đó là họ đánh thẳng vào cái giới trí thức cái giới trí thức là giới mà có học vấn là những người mà có tài tại vì họ phải học qua những cái trường lớp họ mới trở thành một người trí thức mà cái khẩu hiệu nền tảng đó là trí phú những người mà trí thức là những người tài giỏi cho đất nước là phải bị tiêu diệt dưới cái sự mà uh, cuộc cách mạng mà cải cách ruộng đất lông trời lỡ đất là trí là hàng đầu nhất là nó phải tiêu diệt cho bằng được tới hàng thứ hai là người mà giàu có là phú phú là giàu có là phải tiêu diệt cho được nội mà hai cái thành phần mà mà giàu có và trí thức này đó nó tạo nên biết bao nhiêu công ăn việc làm cho người dân và nó giúp cho cả đất nước mình chúng ta không thể nào mà chúng ta phủ nhận cái điều đó tất cả những người mà mà có gọi là trí thức và những người giàu có là những mà ờ, thành phần để mà mà giúp đỡ cho cái đất nước chúng ta được được phát triển nhanh là nhờ những thành phần đó trí phúc trí phú địa hào địa là những cái người mà địa chủ là cũng là người giàu có đó thì họ sẵn sàng họ tiêu diệt hết thành ra mới có cái câu gọi là trí phú là bất nhân như vậy những người giàu có như là như là bà Nguyễn Thị Năm á, là cái người đã từng bỏ ra 100 lượng vàng để giúp đỡ cho Hồ Chí Minh à, trong việc mà à, có thể là chống Pháp á, thành lập và Việt Minh để chống Pháp mà rốt cuộc bà Nguyễn Thị Năm sau cái bài địa chủ ác ghê này đó thì uh, Hồ Chí Minh đó đem bà năm ra xử tử đó là sự thật của lịch sử mà qua cái viết của uh, uh, qua cái cuốn sách mà đèn cù uh, của thư ký của của Hồ Chí Minh là ông Trần Vĩnh Trần Vĩnh là thư ký riêng của Hồ Chí Minh vào thời đó thì bằng chính lịch sử là Hồ Chí Minh là người phát động đầu tiên về cái cuộc cải cách ruộng đất ông là chủ tịch nước thời đó thì ông là người giết bà Nguyễn Thị Năm mà rốt cuộc ông bà là ông là đưa ra trước quốc hội thì ông chối ông đổ hết trách nhiệm cho Ông đổ cho trách nhiệm là cái ông mà Trường Chinh để mà lãnh cái trách nhiệm gọi là thực hiện cái cuộc cải cách ruộng đất. Nhưng mà ổng và Trường Chinh là hai cái người mà đi sát cánh bên nhau để tham dự vào cái cuộc mà mà đấu tố bà Nguyễn Thị Năm. Ổng phải giả dạng làm người thường dân. Ổng bịt cái râu của ổng lại. Ổng bịt râu lại là theo cái cái cái bài viết của ông Trần Dĩnh trong cái cuốn sách mà đèn cù đó ông Trần Dĩnh miêu tả rất rõ là Hồ Chí Minh đã bịt râu lại và Trường Chinh có thể là mang cái mắt kiến râm hai người đều cải trang hết để mà tham dự cái cuộc cải cách ruộng đất để mà xử tử bà Nguyễn Thị Năm là người rất có ơn ủng hộ cho Việt Minh thời đó nhưng mà cái tội ác của bà đó là bà là giàu có thôi thành ra Hồ Chí Minh đưa ra cái câu gọi là vi phú mà bất dân như vậy vậy là có phải rằng là một cái người mà tội ác như thế này giết chết gọi là cải trong cải cách ruộng đất theo cái sách mà kinh tế của của đảng đó 172.008 người bị giết chết trong cái cuộc cải cách ruộng đất. Mà ngày hôm nay đó, Chủ tịch nước gọi là Nguyễn Phú Trọng lại cho rằng phải học tập theo gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Thì đạo đức gì đây các bạn? Có thể các 400 bạn trẻ đó, họ không sống trong cái thời đại của Hồ Chí Minh. Lúc mà Hồ Chí Minh còn cầm quyền, họ không sống trong thời đại đó và lịch sử cũng đâu có ghi lại cái cuộc cải cách ruộng đất đâu nhưng mà tất cả đều có ở trên Google để các bạn tìm ra mấy chục năm về trước Google nó vẫn có thể nó lưu giữ tất cả những cái hồ sơ tội ác như thế cái tội ác mà giết chết 172.000 người 008 người mà bây giờ 400 thanh niên gọi là ờ, cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi rằng là phải noi gương theo cái cái cái người mà vô đạo đức như vậy giết 172.000 người như vậy mà khi mà TV256 đó đọc lên những cái bằng chứng này đó thì nếu mà anh chị chưa nghe thấy đó, quý anh chị em sẽ thấy rất là kinh kinh hoàng kinh hoàng luôn là một cái bài viết của của ờ, ông mà gọi là tự xưng mình là bác đó, là mang cái tác giả là CB dịch ra viết hai cái chữ tắt đó thì mình hiểu được là CB là cái bút hiệu của Hồ Chí Minh mà bút hiệu đó có nghĩa là của của bác của bác bác viết bài này đó mới được đăng ở trên ờ, trên ờ, trang nhất của báo nhân dân hay là báo báo gì mà TV không không TV chưa có đủ thời gian để TV search để mà tìm hiểu là báo báo gì mà tiên nghĩ rằng là đã từng nghe rồi cái bài viết địa chủ ác ghê này đó là trên cái tờ báo nhân dân nhưng mà không biết có đúng hay sai thì cái đó thì uh, ờ, TV nếu có dịp thì TV sẽ uh, thông báo cho quý vị là mình nói đúng hay là nói sai cái vấn đề này à. thì à, kế tiếp đó thì bài viết nó nói như thế này ai cũng biết rằng địa chủ thì ác <laughs> hỡi người nào làm chủ đất thì người đó là ác thôi quý anh chị em thấy một cái sự quá vô lý luôn tự nhiên là giàu có là ác à mà tự nhiên là địa chủ là ác thành ra ông viết thêm như thế này như bất lột nhân dân tô cao lãi nặng Thấy không? Chây lười thế khóa Thế thôi Nào ngờ có bọn địa chủ giết người Không nháy mắt Đây là một thí dụ Ông, ông chỉ Cho là một thí dụ thôi mà thí dụ này đó đối với ổng đó là một cái sự thật thành ra đó mà không cần phải có bằng chứng mình cũng không hiểu tại sao mà họ có thể họ tố cáo một cái người là uh, bà Cát Thanh Long là bà Nguyễn Thị Năm mà TV256 nãy giờ nói đến đó. là làm sao có thể là họ tàn nhẫn như vậy Hồ Chí Minh tại sao tàn nhẫn mà lại đặt chuyện như vậy qua cái văn viết này mình thấy rõ ràng là đặc chuyện hoàn toàn không có một bằng chứng nào tại sao chứ tivi khẳng định đó là việc đặc chuyện chuyện thì tivi đọc cho quý anh chị em nghe vài hàng quý anh chả hiểu ngay đây là một cuộc đặc chuyện nè mới đầu vô ông nói như thế này mụ địa chủ các hành long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la kêu người ta bằng lâu la và mụ à, đã hai chấm ha. giết chết 14 nông dân chấm bây giờ giết chết 14 nông dân ở đâu địa chỉ ở đâu không địa điểm ở đâu địa điểm ở đâu mà nói là giết chết 14 nông dân hoàn toàn không có bằng chứng rồi kể đến ha Hồ Chí Minh viết như thế này tra tấn đánh đập hàng chục nông dân nay còn tàn tật nữa đánh đập hàng chục nông dân và nay còn tàn tật nữa. kinh hoàng không mà hoàn toàn không có một cái tài liệu gì hết nông dân nào tên gì còn đang tàn tật không nói đến tra tấn hàng chục nông dân cũng không nói đến hàng chục nông dân là nông dân nào ở địa điểm ở đâu hoàn toàn không có chứng từ gì hết chỉ có nói chỉ có viết mà viết bằng cái cái cái, cái ngồi viết của Hồ Chí Minh thôi thành ra chúng ta làm sao mà Hồ Chí Minh biết được những điều đó Hồ Chí Minh làm sao biết được điều đó mà tự mà viết cái bài này kỳ cục vậy muốn biết anh phải biết nguồn gốc của địa điểm ở đâu rồi tên tuổi là gì rồi thêm câu thứ ba đó Hồ Chí Minh nói như thế này làm chết 32 gia đình gồm có 200 người. Năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền, à, phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì khổ cực quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người quý chị em thấy những cái những cái lời viết của Hồ Chí Minh như vậy quý chị em thời buổi này quý chị em tin được hoàn toàn không có lấy một bằng chứng mà cũng không có chính xác được thời gian không có chính xác được địa điểm nữa mà tố cáo rằng đó người ta giết chết hoàn toàn gọi là 37 gia đình ghê gớm không mà bà bà Nguyễn Thị Năm bà không có bằng chứng gì hết tự nhiên tố cáo bà rồi thêm thêm một à, điều nữa à, chúng đã hãm chết hơn 30 nhân dân năm 1945 Chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói, bắt làm nhiều. Ít hôm sau, 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang. Kinh hoàng thì không một bằng chứng gì hết. À, Năm 1944 đến năm 1945, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm cho ăn đói mặc rách. Bắt làm quá sức, lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng sau, 15 em đã bỏ mạng. 15 em đã bỏ mạng. Kinh hoàng không? Thế là ba mẹ con địa chủ các Hanh Long đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào. Rõ ràng là những cái những cái lời văn như thế này nó là nó là xạo sự hoàn toàn không có một cái gọi là bằng chứng gì hết tự nhiên nói bà Cát Hanh Long giết gọi là ngót sai trăm sáu chục đồng bào trời đất ơi muốn đặt điều như thế nào cũng được hết á cái gì nó cũng phải chính xác chứ đâu phải cứ nói ngang như thế rồi bắt người ta rồi xử xử xử bắn bà cát thanh long như vậy xử bắn bà cát cát thanh long đó thưa quý anh chị em rồi bây giờ đó tivi uh, ờ, một cái phần nhỏ nữa thôi nha mới gì là nửa bài rồi đó bây giờ TV đọc thêm uh, tiếp tục nè còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu uh, thiếu tô thiếu nợ thì tàn nhẫn không kém gì thực dân pháp thí dụ trời rét chúng bắt nông dân cởi trần rồi dội nước lạnh vào người hoặc bắt dội thùng nước lạnh có lỗ thúng nước rõ từng giọt vào đầu, vào vai, à, đau buốt, tận ốc tận ruột. Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên, kéo xuống. <laughs> Đó là những điều mà TV thấy chế độ Việt Cộng đã bắt trói người dân và và cột hai ngón chân cái đó rồi mà kéo ở trên uh, lên trên trần nhà đó cái đó thì có những người mà nạn nhân của cộng sản trong những trại tù thì họ thuật lại những điều ác độc đó của cộng sản đối với người dân à, chúng đóng giống trâu vào mồm nông dân làm cho gãy răng học máu ghê không chúng bơm nước vào bụng rồi dẫm lên bụng làm cho hợp nước ra Đà, những cái điều đó là Hồ Chí Minh thấy hết á thành ra Hồ Chí Minh phải viết như vậy đấy. chúng đổ nước cà nước mắm vào mũi nông dân làm cho no, nôn sặc lên chúng lấy nến đốt vào mình nông dân làm cho cháy da bỏng thịt ghê không đó là chưa kể đến tội phản cách mạng của chúng trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với pháp và nhật để bắt bớ cán bộ. Sau cách mạng tháng 8, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và giặc Giang, Việt Giang, Bù Nhìn để phá hoại kháng chiến. Cuộc Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo mẹ con các Hanh Long không thể chối cãi được. Đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân ghê không thật là viết không hết tội dù trẻ hết tre rừng rửa không sạch ác dù tác cạn nước hết ghê không Hồ Chí Minh đó tác giả là CB đó viết một cái bài văn không có ra cái gì hết một cái bài mà tố cáo bà Cát Thanh Long đó không có một chứng cứ gì hết tố cáo người ta tra tấn đủ thứ đò điều hết mà không có lấy một cái chứng cứ chỉ nói bà giết là 260 đồng bào rồi phải xử bắn bà trong khi đó bà Cát Thanh Long đó là tất cả những tên cán bộ đầu tiên mà uh, của cộng sản đều sống ở trong nhà bà cả bà Cát Thanh Long để mà bà nuôi á, từ là võ nguyên giáp mà những cái thời mà đầu tiên đó là có cả võ nguyên giáp bây giờ từ TV256 quên mấy cái người tôi rồi có Trường Chinh luôn có Trường Chinh võ nguyên giáp rồi có Phạm Văn Đồng trong trong những cái người như vậy là do bà Cát Hành Long nuôi hết rốt cuộc đem bà xử bắn sau này đó qua cái Google người ta search ra cái nhiều cái cái cái lịch sử mà um, đáng chúng ta đáng ghi nhận là có ba cái gì mà uh, quan tướng của giặc tàu là TV muốn chia sẻ với quý anh chị em là Di Quốc Thanh nè, Trần Canh nè, uh, Lã Quý Ba nè, đó là ba cái dương tước cộng sản đó, họ đó họ chỉ huy cho trận đánh Điện Biên Phủ. Chứ sự thật ra đó là cái ông Võ Nguyên Giáp không có tài gì, bất tài. Những cái tướng bất tài thành ra sau này đó, Lê Dũng nó biết điều đó. Thành ra nó cho ngồi chơi sơ nước thôi. Nó cho làm bộ trưởng bộ người thai gì đó để mà lo về sanh đẻ cho mấy bà để cho người thai đó thì đó là sự thật lịch sử đó một cái tướng mà oai hùng như võ nguyên giáp đó không bao giờ mà chấp nhận đi làm những cái chuyện đó thà mà mình từ chức Thấy không chứ không bao giờ mình chấp nhận làm một cái chuyện mà mà mà tệ tệ hại như vậy mình là một cười tướng mà gọi là coi như là gì ừ, có cái công gọi là to lớn như vậy sự thật là không phải của nguyên danh võ nguyên giáp đâu mà tại vì sau cái cuộc chiến tranh mà năm 1979 nó dập tàu nó xua quân vào đất nước mình đó, thì nó đưa ra những cái bằng chứng lịch sử lúc đó đó người ta mới biết rằng là vi phước thanh nè lã quý ba nè trần canh nè ba người tướng đó mới là mới là à, chỉ huy cho cái trận đánh điện biên phủ tại vì nếu mà quý anh chị em thấy đó uh, không thể nào mà chúng ta có đủ lương thực vũ khí để mà mà mà đánh giặc ờ, đánh giặc pháp được đó. đánh thắng cái trận điện biên phủ đó tất cả là nhờ vũ khí tiền bạc súng ống của của giặc tàu nó đem vào trong nước ta để mà nó nói rằng là nó mượn cớ là nó đánh pháp nhưng thực ra đó là nó rất là lưu manh cái bọn giặc tàu nó rất lưu manh nó không tốt gì đâu nó muốn đất nước ta đã phải bị chia làm hai đất nước Việt Nam phải bị bị chia làm hai ở vị tuyến 17 để mà nó làm cho hai anh em uh, miền Bắc với miền Nam đánh nhau nhồi da sáo thịt để làm cho đất nước Việt Nam chúng ta yếu đi không cho chúng thống nhất độc lập được để mà nó dễ dàng nó thôn tính về sau và bây giờ chúng ta hiện tại chúng ta đang bị đang đất nước chúng ta bị lâm nguy như vậy đang bị dập tàu nó thôn tính nó thôn tính từ từ nó ăn nó gặm nhấm từ từ nó thôn tính bằng cái văn hóa nó thôn tính bằng những cái phong tục tập quán nó dạy những trẻ em về ngay cái cuốn sách mà mà tiểu học đầu tiên là dở thình là mình thấy có cái bản đồ Trung Cộng rồi cái bản đồ của giặc tàu rồi nó dạy cho em là cái lá cờ của của tàu nữa lá cờ uh, lá cờ năm sau đó năm sau đó rồi nó dạy cho các em là cái lá cờ phúc kiến nữa cái lá cờ phúc kiến là cái cái là lá cờ một sao mà mà uh, những người Việt Nam ở trong nước bọn cầm quyền nữa nó nó nó nó đang sử dụng đó là lá cờ phúc kiến và nó đưa cả cái đoạn phim mà lá cờ phúc kiến như thế vào chiếu ở trong VTV1 VTV1 và VTV3 nó chính thức chiếu trong đó là cái cái bộ phim có tên là Trường Chinh Hiểu không? Do lại là à, Đường Quốc Cường đó Thủ gia chính là Mao Trạch Đông Kinh hoàng lắm Tất cả những lịch sử đó, đó Là do giặc tàu nó đưa lên hết Mà mà TV256 nắm rõ những cái bằng chứng như vậy TV khẳng định là cái cái phim Trường Chinh nó, nó nói về điều đó nhất là cái quý anh chị em đó uh, nếu mà vào cái Google đó đánh chữ Trường Chinh cái tên phim đó quý em sẽ coi được những cái đoạn phim đó đoạn phim về cái lá cờ đỏ sao vàng sao vàng mặt nha chứ không phải sao vàng thẳng giống như thời này nhưng mà thời đó đó Hồ Chí Minh từ năm 1945 đã sử dụng cái cờ cờ đỏ sao vàng mập rồi nhưng mà sau này đó người ta lên tiếng như thế nào đó Hồ Chí Minh mới sửa lại cái lá cờ rằng là à, cái sao nó nó nó theo cái đường thẳng nó không có mập nữa là sửa vào lúc 1955 ờ, nữa. và người Việt Nam ta đó ở ngoài Bắc đó họ không hiểu họ bị đầu độc về lịch sử đó. họ không hiểu họ họ tại vì đó cái thời đó, đó nó rất là mới nó rất là còn sớm 1945 người ta đó có sách vở người ta đã có phim ảnh để người ta chụp lại tất cả những gì làm bằng chứng thành ra những cái lịch sử đó gần như là không có thể giấu nhẹm được ngay cả lá cờ vàng ba sọc đỏ được treo ở nhà hát lớn ở Hà Nội. Người ta cũng đem những cái bằng chứng lịch sử đó ra để biết rằng cái lá cờ à, tổ quốc của Việt Nam đó được treo lên nhà hát lớn lớn khi mà à, Nhật mà nó đảo chánh pháp đó thì nó giao lại cái cái cái cái quyền hành độc lập cho vua Bảo Đại và và và đại là mời mời ông ờ, Trần Trọng Kim một nhà sử gia để lên làm thủ tướng thì từ đó cái quyền hành được giao cho chính phủ Trần Trần Trọng Kim và Trần Trọng Kim chính phủ Trần Trọng Kim mới treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ở trên nhà hát lớn Hà Nội thì lúc đó Hồ Chí Minh tiến lên để mà cướp chính quyền vào năm 1945 để mà cướp chính quyền mà tại sao đó một cái chính phủ mà chính phủ lâm thời tại sao có chính phủ lâm thời nếu anh quý anh chị em suy nghĩ đó Hồ Chí Minh lấy cái tài chánh ở đâu Hồ Chí Minh lấy cái cái nhân lực ở đâu à, Hồ Chí Minh lấy cái nhân lực ở đâu để mà mà thành lập một cái chính phủ mà chính phủ lâm thời như thế được một cái chính phủ mà thành lập ở trong nước như vậy không phải dễ đâu thưa quý anh chị em là nó có điều hành về cái vấn đề mà lương bổng nó đủ thứ cái vấn đề mà cho một chính phủ nếu mà không có sự trợ giúp của thằng giặc tàu thì gần như là không thể nào mà thành lập được mà Hồ Chí Minh ở đâu Hồ Chí Minh nó đã chết rồi nó chết từ cái nhà tù Hồng Kông rồi nó chết từ năm 1933 rồi mà báo Daily Daily Worker của bên Anh Daily Worker tờ báo cộng sản của bên Anh đó, Daily Worker đó. để đưa cái tin lên là Hồ Chí Minh đã chết vì bệnh hoa lao bệnh hoa lao đó là nó không thể nào có thuốc trị được cái thời đó là TV rất hiểu và tìm hiểu về cái lịch sử của cái bệnh ho lao bệnh ho lao được được gây ra bởi vi trùng cóc vi trùng cóc đó đó không chữa trị được không có thuốc nào tiêu diệt nữa vi trùng cóc đó nó sống rất là dai nước mà nước mà gần sôi đi nữa nó cũng không chết nữa cái vi trùng cóc ghi gớm đó thành ra sau này đó người ta mới phát hiện ra một cái chất gọi là streptomycin. Streptomycin mới có thể chữa trị được cái vi trùng cóc. Mà thời đó thì khi mà khi mà Hồ Chí Minh đó đã bị bệnh ho lao đó và có rất rất nhiều tài liệu nói về Hồ Chí Minh bị bệnh ho lao trước đó thì lẽ dĩ nhiên ông bị ho lao ông không bao giờ tự nhiên ông ngóc đầu sống được thành ra ông chết năm 1913 là cái điều đó là sự thật không sự thật không bao giờ chối cãi được chết vì bệnh lao mà cái bệnh không có thuốc để mà chữa trị tự nhiên từ năm 1934 35 36 37 38 39, 40, 41. 9 năm sau. 9 năm sau tự nhiên có một người gọi, gọi là tên là Hồ Chí Minh rồi xuất hiện ở hang Bắc Bó. Rồi đến cây đa Tân Trào thành lập một chính phủ chính phủ lâm thời, chính phủ cách mạng lâm thời vậy đó. Quý anh chị anh tin nổi không? Quý anh chị anh tin nổi tại sao có một cái chính phủ lâm thời như thế này được thành lập ở cây đa thăng Tân Trào. Không bao giờ có điều đó. Không bao giờ có điều đó đó. Chỉ có từ cái thằng giặc tàu nó đem đến thôi. Thành ra Hồ Chí Minh đó, có khi nào quý anh chị em thắc mắc rằng là năm năm 1934, năm 1933 đến đến năm 1944 41 đó 33 41 là từ 8 đến 9 năm như vậy Hồ Chí Minh sống ở đâu Hồ Chí Minh là một nhà hoạt động chính trị mà là gần như là cả thế giới biết đến vào thời đó thì không thể nào mà giấu được Hồ Chí Minh đang sống ở đâu hết đó ông sống ở đâu người ta cũng phải biết chứ trong lúc mà đâu phải là một hai năm trời mà suốt cái chiều dài đăng đẳng rồi là tám chín năm trời như vậy người ta không biết ông Hồ Chí Minh sống ở đâu và làm việc ở đâu mà người ta chỉ biết rằng Hồ Chí Minh đã chết vì cái nhiều, nhiều tờ báo đăng như vậy đã chết ở trong khám đường Hồng Kông rồi tự nhiên năm 1941 có một hộ người mang tên Hồ Chí Minh làm việc ở hang Bắc Bó, hang Bắc Bó, rồi mới tiến đến cây đa tăng Trào, rồi mới thành lập cái chính phủ, chính phủ cách mạng Việt Nam, chính phủ lâm thời, rồi mới cái chính phủ đó cướp cái chính quyền vào năm 1945. Thành ra chúng ta phải hiểu cái sự thật lịch sử và Hồ Chí Minh đó cướp khi mà cướp chính quyền Việt Nam xong Hồ Chí Minh sử dụng cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến là làm sao nếu mà chúng ta đó đến giờ phút này thời 45 là thời mà mà trước cái ánh sáng văn minh của nhân loại người ta có thể lưu trữ được tất cả mọi hình ảnh thì không có lý do gì mà đất nước Việt Nam ta đó chưa có tìm ra được một cái người gọi là tác giả của lá cờ hoàn toàn đến nay chúng ta chưa bao giờ tìm được một cái người gọi là tác giả thực sự sự thật của lá cờ thì quý anh chị em đừng có mong tìm hiểu thêm nữa Nghe không? Nguyễn Hữu Tiến đồ cái gì đó ừ, là dởm hết á không có ai vẽ lá cờ ngoại ngoại trừ Hồ Chí Minh lấy cái lá cờ đó từ tay Mao Trạch Đông Mao Trạch Đông có thể là đề nghị Hồ Chí Minh mày để về lấy cái lá cờ Phúc Kiến đó đi mày đem vô làm cờ nước đó đi tại vì mày đó tỉnh Phúc Kiến là một cái tỉnh gọi là của Trung Quốc thì sau này đó để sát nhập lại dễ thì mày trở thành một cái cái cái tỉnh bang tự tự trị của Trung Quốc thôi mình trở thành một tỉnh bang gọi là ừ, Âu Lạc gì đó hay là Việt Nam cũng được sau này Trung Quốc nó có tỉnh Việt Nam thấy không mang cái cờ Phúc Kiến là rất là phù hợp nó rất là phù hợp với cái cờ ừ, của Trung Quốc hiện tại một cờ năm ngôi sao bây giờ thì Việt Nam thêm thành một ngôi sao thứ sáu nữa ngôi sao nhỏ nhỏ đó để mà làm khuyến mã cho cho Trung Quốc nó rất là hợp lý bởi vì Mao Trạch Đông nó rất là nham hiểm nó đưa cái tên gián điệp Hồ Chí Minh lên để mà cai trị cái đất nước Việt Nam thành ra Hồ Chí Minh nó, nó không có lương thiện và nó không nó rất là tự cao tự nghịch đại thành ra nó mới mới đặt cái tên cái bút hiệu là của bác của bác đó bút hiệu là của bác để viết cái bài mà địa chủ ác ghê mà TV256 vừa mới đọc qua cho quý anh chị em xem là cái bản chất ừ, tội ác kinh hoàng của Hồ Chí Minh bản chất lừa bịp lưu manh viết những cái dần viết những cái bài viết này hoàn toàn không có một cái chứng cớ gì hết tự nhiên là kết tội bà Nguyễn Thị Năm là một cái ừ, người địa chủ gọi là giết người như vậy rồi xử bắn bà mà hoàn toàn không một chứng cớ rồi còn nói bà đã nhận tội nữa. nói thiệt cái thành cộng sản là nó vua tra tấn à. nó tra tấn kinh hoàng lắm có thể mình thấy biết bao nhiêu người người ta chứng kiến người ta kể lên tất cả những điều mà à, tàn ác về cái sự mà tra tấn khi mà bị bị đi vô tù thì quý quý chị em phải hiểu đó là sự thật rồi thì khi mà nó tra tấn ác quá thì người ta phải nhận tội thôi ai cũng có thể nó nhận tội và nó có những cái thủ, thủ thuật rất là lưu manh của cái thời hiện đại như thế này để mà uh, làm người người ta phải dần tội nó cũng giống như trường hợp ông Lê Công Định đó. Lê Công Định tự nhiên phải nhận tội mà Lê Công Định biết rằng là mình không có tội gì hết nhưng là phủ nhận những cái lời mà mà mà cáo buộc mà mà ổng nó nó còn tạo được cái cuốn phim mà Lê, ờ, luật sư Lê Công Định tự nhận tội cộng sản nó làm được tất cả mọi mọi cái thứ để mà ờ, kết tội người dân thôi ờ, thành ra nó ác độc lắm bây giờ trở lại cái bài bài viết của bài viết để mà trở lại cái bài nói chuyện của ông Nguyễn Phú Trọng đó thì ông nói như vậy đó đức là phải đi đôi với tài à, nhưng đức là phải có cái gốc đức phải là gốc đó, là cái gốc phải là đức hạnh thì mới là uh, ờ, kỳ cai trị cái đất nước được nhưng mà bây giờ TV thưa quý anh chị em ông Nguyễn Phú Trọng ông có đức không bây giờ đến đến lúc mà TV hạch tội ông Nguyễn Phú Trọng ông có đức không ông kêu là, bốn trăm thanh niên tham dự uh, Ờ, cái cái cuộc cuộc hội thảo này đó thì bốn tranh thanh niên là phải làm theo gương của bác Hồ mà bác Hồ TV chứng minh rằng là bác Hồ là không có đạo đức rồi đối với đối với Hồ Chí Minh đó là anh giàu có là phải bị tiêu diệt anh trí thức là phải bị tiêu diệt có có thể là một số bạn mà vào sau thì không có hiểu cái cái, cái phần đó thì TV lặp lại cái phần đó thì bây giờ bước qua bước vào cái sự kiện mà uh, ông uh, Nguyễn Phú Trọng ông nói đó người đảng viên đó là phải tiên phong gương mẫu là phải làm nôi gương theo Hồ Chí Minh đó thì bây giờ đó TV uh, ờ, chứng minh rất là dễ về cái sự kiện mà vô đạo đức của của Nguyễn Phú Trọng thì uh, quý anh chị em nào mà có thể mà vào mà trang mà thì đây TV uh, à, đưa cho quý anh chị em cái cái cái cái bài cái hình ảnh mà cái hình ảnh này đó à, sự thật thì nó hiện ở trước mặt tivi mà tivi lại không có um, không có cách nào để mà chuyển đến cho quý anh chị em có thể tivi à, phải xoay cái xoay cái um, phone lại á để cho quý anh chị em thấy tivi tạm thời thôi để cho quý anh chị em thấy đây nè đó không biết quý anh chị em thấy không cái hóa đơn mà gửi cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm 17.000 euro đó đây nè đó không biết TV ờ, có quý em thấy thì có thể đánh cho TV một dòng chat để để TV nói uh, thêm về cái cái hóa đơn này cái hóa đơn như vậy đó nó tạo nên nó là một cái bằng chứng cái bằng chứng nó rất là rất là rõ rệt à, cái bằng chứng mà quý anh chị em thấy cái góc phải đó là bằng chứng Nguyễn Phú Trọng chủ mưu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Xuân Thanh cái góc phải của bức hình mà TV mới cho quý anh chị em thấy đó là bằng chứng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ mưu trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh TV256 nói có bằng chứng chứ không phải không chắc chắn là tôi có bằng chứng mới dám nói như vậy nó đơn giản thôi thì ngày mà 24 tới tháng 12 thì cái báo mà mà Việt Nam Express này nè nó đăng tin như vậy đó nó đăng tin là đại khái là Nguyễn Phú Trọng là, là uh, muốn bắt gọi là uh, Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá thì đối với TV26 đó đây là tội ác của Nguyễn Phú Trọng tội ác mà đi bắt cóc người đi bắt cóc người mà ở bên nước khác cái đó mới kinh hoàng đi bắt người mà ở bên Đức á, đi bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh chủ trương đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì vì cái lý do đó thành ra đến hôm nay đó qua cái đài mà mà truyền hình của Slovakia đó nó đưa ra đầy đủ là dữ liệu luôn đầy đủ tất cả các bằng chứng để mà tố cáo ờ, cái đường dây bắt cóc này mà cái dây, đường dây bắt cóc này nó xuất khởi từ Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Phú Trọng đó bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá thành ra Nguyễn Phú Trọng phải liên lạc với tướng Tô Lâm tướng Tô Lâm lúc đó mới chỉ có là thượng tướng thôi chưa có phải là đại tướng nữa. thượng tướng tô lâm ờ, mới chỉ thị cho cho ông ờ, đường minh hưng trung tướng đường minh hưng để mà uh, lo về cái vụ bắt cóc là uh, tướng đường minh hưng đây đó là phải thuê mướn cái khách sạn mà khi mà đường minh hưng thuê khách sạn đó thì sự việc nó nó nó làm cho uh, tình báo của Đức á, những cảnh sát điều tra trong cái vụ án mà bắt cóc này đó, người ta mới mới tìm ra được là Đường Minh Hương mướn một cái khách sạn ở bên Đức và sau khi mà mà thanh toán chi phí á, thì một cán bộ của Đường Minh Hương trả bằng tiền mặt cho cái chi phí khách sạn thì đến lúc đó đường Minh Hưng không biết lại trả bằng cái cái cái cái thẻ gọi là ngân hàng của mình thẻ credit card hay là gì đó nó không nói rõ nhưng mà trả bằng cái ngân hàng của mình thế rồi là trả hai lần lận nhân viên của mình đã trả rồi là mình đã trả thêm lần thứ hai nữa thế là nó có hồ sơ hết thì lẽ dĩ nhiên là nó phải phải phải trả tiền lợi nhưng mà nhờ đó mà nó có cái hồ sơ hết là nó có liên quan đến cái tướng mà mà mà ờ, đường Minh Hưng trung tướng đường Minh Hưng và sau này đó ông Trọng nó ông cho ông này nó về hưu rồi thành ra mình không biết được là uh, đường Minh Hưng không còn nằm ở trong chức vụ nữa thì thì một thời gian sau khi mà bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh đem về nước rồi đó thì Nguyễn Phú Trọng đã thăng quân hàm gọi là đại tướng á. thì ở bên góc phải của cái hình ảnh đó bên góc phải mà phía trái đó mà mà mà ông Nguyễn Phú Trọng với ông ờ, Tô Lâm á, Tô Lâm bận cái đồ trắng mà thắt cái cà vạt đen đó thì đó là Nguyễn Phú Trọng trong cái buổi lễ mà mà vinh danh gọi là uh, gọi là tặng cái quân hàm gọi là đại tướng trở thành bốn ngôi sao cho ông Tô Lâm bộ trưởng công an chúng ta thấy nó dính liếu đường dây rễ má rồi đài truyền hình của Slovakia là một trong cái nước của tiệp khắc khi xưa đó thì họ mới gửi cái họ mới gửi cái đưa cái, cái hóa đơn này đó là đòi là 10 17 ngàn 17 ngàn 65 đô la 17 ngàn 65 tiền euro chứ không phải đô la gửi cho uh, nói là Ministry of Republic uh, uh, Ministry uh, Public Security of the Socialist Republic of Vietnam là ở số 47 Phạm Văn Đồng Street ở Hà Nội. Là cái địa điểm đó là là của Tô Lâm là phải trả trả ngay cái cái cái cái uh, tiền mà 17.065 đồng đó cho cho cái uh, cơ sở mà tivi đồ của của chỗ mà mướn mướn máy bay chứ chỗ mà mướn máy bay đó là tốn tất cả là 17.000 euro quý anh chị em thấy nó là bằng chứng rất rõ rồi ờ, Hồ Chí Minh ờ, Nguyễn Phú Trọng là tội phạm Tô Lâm là tội phạm trong cái vụ bắt cóc hai cái người này đó hai cái người này đó là phải bị đem ra xử là phải nằm ở trong tù á thưa quý anh chị em TV muốn cho một cái xứ ánh sáng một tí xíu hình như nó hơi tối hai người này phải bị ở trong tù đến giờ này là TV thấy là đủ bằng chứng rồi để mà hai người này phải bị vô trong tù Tô Lâm phải vô trong tù Nguyễn Phú Trọng phải vô trong, trong tù vì những cái tội ác này mà tội ác này cái bằng chứng này là của nó rõ ràng như vậy nó rõ ràng là mang cái tội bắt cóc người ta mà bên nước Đức mà nước Đức nó đã điều tra rồi là mấy năm liền luôn và ngày nay lòi ra cái đường dây tội, tội ác này mà hình ảnh Nguyễn Phú Trọng hình ảnh Tô Lâm hình ảnh Tường Minh Quân đều nằm ở trên cái cái truyền hình của đài ờ, Slovakia vậy mà trong nước ờ, TV làm những lần người người dân không có biết gì người dân hoàn toàn không biết gì hết. Nguyễn Phú Trọng vẫn còn ngồi ghế chủ tịch nước Tô Lâm vẫn còn ngồi ghế rồi là bộ trưởng công an có thể là họ trong cái chức vụ mà cao cấp quá thành ra bây giờ muốn trút phế hai ông này đó gần như là không thể được bởi vì TV nói nó, nó phong kiến còn hơn cả phong kiến thời xưa nữa nó vua còn hơn cả vua thời xưa nữa cái quyền lực của Nguyễn Phú Trọng nó còn hơn cái ông vua thời xưa nữa nó nói rất là nhiều cái điều mà thô bỉ mà mà TV chưa có dịp để mà mà mà nói đến nó thô bỉ lắm Bây giờ ngày nay nó kêu là người ờ, thanh niên sinh viên là phải làm theo lời bác dạy. Thấy không? Phải có đạo đức giống như bác vậy đó. Mà đạo đức là cái gì? Tôi vi mới vừa chứng minh cái đạo đức Hồ Chí Minh cho quý anh chị em thấy đó. Hồ Chí Minh phải đã giết 172.008 người trong cái cải cách ruộng đất mà làm sao mà kêu gọi là học tập cái tấm gương Hồ Chí Minh được phải không chúng ta thấy toàn là những việc làm thô bỉ của những cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay sẵn đây đó TV nói là hôm qua đó công an đó bắt anh Hoàng Văn Tung một anh Hoàng Văn Tung là một người gọi là là người dân ở Hà Tĩnh thôi họ kêu oan bị còn bị gì họ bị mất đất họ kêu oan thôi chứ không có họ tội tình gì thì hôm qua họ kêu oan ở ngay gọi là là trụ sở số 1 ở Ngô Thời Nhậm trụ sở tiếp dân á không họ kêu quan người đó và bị một họ bị lực lượng công an TV đếm trong cái hình ảnh TV thấy là cỡ khoảng 9-10 người 9-10 người ôm chầm lấy ảnh rồi đánh đập ảnh đánh vào đầu ảnh ảnh ảnh bị u đầu rồi ảnh bị té xuống cái đường rồi ảnh nằm một đống người đó ảnh là người bằng áo xanh đó. thì tụi công an đó ảnh đã gục ngã rồi gục xỉu rồi thì cái một chiếc xe taxi trắng nhào đến rồi thì họ mở cửa ra và họ thấy cái thấy cái cái cái thân xác của anh lên che xe taxi rồi chạy đi biến mất thế là dân oan ba miền đùng đùng phẫn nộ qua nhiều cái clip mà TV vào TV anh sáu quý vị thấy được những cái clip đó người dân phẫn nộ vô cùng đúng người dân mới kéo nhau đi biểu tình khắp nơi đi biểu tình ở những cái cơ sở mà để mà đòi người đó. đòi phải thả ngay anh Hoàng Văn Tung rồi họ đấu tranh rất là quyết liệt luôn những cuộn cuộn video đó họ nhất định là họ phải đòi cho bằng được trình ờ, anh anh Hoàng Văn Tuấn thế là bọn công an mà mà mà uh, công an ở ở phường Quang Trung đó phường Quang Trung ở Hà Nội đó phải thả ra đó phải thả ra anh anh anh anh Tuấn đó Đúng không? mà ảnh về ảnh kể thì qua cái qua cái video mà biết à, anh chị em thấy ảnh ảnh đang ngồi trên võng đó và ảnh vạch ra cái vết thương của ảnh ở ngay xương sườn đó. và khi mà ảnh nói chuyện ảnh tiếp tục ảnh ho thì người ta nói rằng là là ảnh đó là bị như là bị đánh chấn thương đó phải là nôn mửa đó và bị u đầu rồi bị dập sườn mà ở đây TV muốn nói về cái cái cái quyền một cái quyền khi mà anh không có phải là quả tang phạm tội là người dân phải có cái quyền đó anh không thể nào mà anh, anh bắt người ta mà không có cái giấy trác tòa của của tòa án không có lệnh của tòa án là anh bắt người ta anh đem đi như vậy là là vô lý không có thể chấp nhận được cái hành động mà giả mang và lưu manh như vậy của các anh các anh nên nên nhớ các anh bắt ai các anh phải có cái giấy của lệnh tòa án ngoài trường hợp họ phạm tội gọi là quả tang thôi phạm tội quả tang đó thì các anh có thể bắt liền nhưng mà họ là những người dân oan đi đấu tranh họ bị oan ức mà cả nước này đều là dân oan TV256 thường lập lời với quý anh chị cá nhân TV cũng là dân oan TV256 rất là oan ức đáng lẽ hôm ngày hôm nay TV sống ở Việt Nam phải sung sướng Việt Nam là cái mảnh đất mà khỏi chê vào đâu được mảnh đất mà gọi là có thể là mảnh đất thần tiên nếu mà không có chế độ cộng sản TV256 đâu phải là, đâu sống mà lang thang ở trên các đất khách quê người đâu 5 triệu người Việt hải ngoại là 5 triệu cái hoàn cảnh của một người dân oan cả nước là dân oan mấy triệu thanh niên xuất khẩu lao động cũng là dân oan tại vì cái nhà nước này nó không tạo nên nên công ăn việc làm rồi thanh niên thiếu nữ phải đi ra hải ngoại để mà kiếm việc làm rồi con cái không có ai dạy dỗ phải đi bán cà lem đi bán vé số những đứa bé cũng trở thành dân oan luôn không có học hành nữa rồi làm sao trở thành mà giúp ích cho xã hội sau này tạo nên một đống dân oan cả nước dân oan ngay cả cái cây thanh long nó cũng cũng là cái cây oan luôn nữa nó rất là oan nghiệt nó xanh trái những cái trái thanh long cho người dân hưởng người dân không hưởng thì xuất ngoại được đằng này nó tạo ra quá nhiều thanh long đó rồi cái thanh long đó gặp một cái nhà nước không có biết điều khiển một cái nhà nước không có biết điều khiển một cái nhà nước không có thể quản trị được người dân mà để bỏ hàng triệu thanh long mẹ xuống dưới sông để mà càng làm ô nhiễm thêm nữa bỏ hết tất cả thanh long cũng phải những cái trái thanh long cũng bị oan ức đâu phải thanh long không nào là tiêu nào là cải nó đủ thứ những cái sản phẩm của mình đều bị oan ức hết rồi những cái sản phẩm toàn là mang cái chất độc vô cái cơ thể của con người do cái giặc tàu nó đầu độc nó tiêm thuốc tất cả những cái sản phẩm của mình để mà nó giữ lâu hơn để mà nó có thể bán ra thị trường người ta thấy tươi là người ta mua nhưng mà người ta đâu có biết cái chất độc ở trong đó có phải là oan ức không đến cả những thực phẩm chúng ta ăn nó cũng oan ức tất cả nước đều oan ức rồi tất cả những cái gì mà chúng ta sản xuất ra đều bị oan ức bị đầu độc quá oan ức luôn hiểu không nổi luôn mà tới mấy cái dân oan ba miền tivi phải live stream hôm nay để mà cũng như là rất là khen khen tặng những cái cái người mà nhóm người là dân dân oan ba miền họ quyết liệt họ quyết liệt đòi cho được là phải thả cho anh anh Hoàng Văn Tung tự tu anh đi tung nha anh Hoàng Văn Tung bắt buộc là phải thả và thế là dân oan ba miền đã giành được một chiến thắng ngoạn mục vì họ quyết tâm nhất định họ không về họ đứng trước những cái trụ sở như vậy và họ đôi chứ bằng được phải thả ra anh Hoàng Văn Tùng tại vì đó là những người dân quan cũng cùng chung với họ thì họ không có lý do gì mà mà họ bỏ thế họ không không thế nào mà họ bỏ rơi anh ạ bắt buộc cái nhà cầm quyền này phải thả ra thôi và họ đã giành được sự chiến thắng chắc bây giờ thì TV nghĩ rằng ờ, TV đã chứng minh đủ cái tội ác của Hồ Chí Minh cái chuyện ờ, trường hợp Hồ Chí Minh thì quá dài đi và TV cũng đã từng nói livestream mới nói rất nhiều rồi nhưng mà TV khi mà thấy cái bài báo mà mà ông Trọng ông khuyên người ta là phải đạo đức đó TV nhìn rất là thô bỉ cái lời khuyên đó là lời khuyên đúng nhưng mà phát ngôn từ một cái người gọi là vô đạo đức cái lời khuyên đó là lời khuyên đúng TV không nói đó là lời khuyên sai khi mà anh có tài đó mà anh không có đức đó là vứt đi nhưng mà vai trò của ông trọng là vai trò của một cái tên tội phạm một cái tên gây ra cái việc việc mà bắt cóc anh Trịnh Xuân Thanh khen kiểu này đó nói thật đó nó liếu láo lắm anh là một người gây tội ác mà anh là một người vô đạo đức anh khuyên người ta phải sống đạo đức là đây là những cái lời bẩn thỉu của ông Nguyễn Phú Trọng cá nhân anh đó anh phải nhận cái sự mà mà vô đạo đức của anh đi đáng lẽ ra ngày hôm nay đó các anh phải nằm trong tù trong nằm trong tù về cái tội bắt cóc của anh Trịnh Xuân Thanh chứ không phải anh vẫn nhỡn nhơ trên cái ghế mà chủ tịch nước được sự thật thì TV cũng còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng mà TV mong muốn rằng mỗi cái clip mình cũng dự trù có khoảng một tiếng đồng hồ thôi và TV hy vọng rằng là, là là sẽ có thêm nhiều clip nữa để gửi đến quý anh chị em. Hôm nay thì TV cũng tạm thấy cũng cũng đủ dừng lại rồi mong quý anh chị em đến sau đó nghe lại cái clip này và mong chị em đó nếu mà mà thấy mà mà thích thì TV mong rằng mấy anh subscribe dùm cho cái channel của TV để sẽ nhận được tất cả những điều mà mà TV256 muốn gửi đến quý anh chị em và mình ráng thôi mình ráng mỗi ngày mình đều có các clip gửi đến cho quý anh chị em mỗi ngày TV làm như thế nhiều khi cái lương tâm mình không cho phép lương tâm mình không cho phép mình mình mình mình mình mình dừng lại là mình lần nhìn rõ thấy cái mình nhìn rõ và mình đủ cả tất cả những bằng chứng để mình nói lên cái tội ác của cái đảng cộng sản việt nam mà mình không làm thì bớt quá lương tâm mình không cho phép lương tâm mình không cho phép mình phải nói tiếng nói của sự thật tiếng nói cái sự hiểu biết của mình để mà tố cáo cái cái cái cái cái đảng cộng sản việt nam cái tội ác của nó quý anh chị em đã thấy TV256 đã từng gọi là điện thoại cho Thủ tướng Nguyễn Văn Phúc. Thủ tướng Phúc Và TV nói thẳng ra đó là các anh phải thay đổi cái thể chế chính trị. các anh giờ phút này các anh phải thay đổi chính trị để mà tạo được cái sự đoàn kết toàn dân thì lúc đó cái đất nước Việt Nam mới cứu được mới cứu được khỏi cái bàn tay độc, độc ác của giặc tàu thôi các anh mà không thay đổi chính trị ấy, là các anh sẽ bị tiêu diệt giờ phút này nó quan trọng lắm và ông Nguyễn Xuân Phúc đó ông đâu có chuyện nghe lời đâu Dạ, cảm ơn bạn uh, Nhóc Trung nha. Cảm ơn bạn Nhóc Trung, Nguyễn Xuân Phúc. <laughs> Ừ, quên, thành ra nhiều khi mình nói chuyện, mới đầu mình nói Nguyễn Văn Phúc. Cái mình nói, ủa, đâu có ông nào tên Nguyễn Văn Phúc đâu. Mà ổng là Nguyễn Xuân Phúc mà tự nhiên mình mình chế ra <laughs> Nguyễn Văn Phúc hồi nào mình không ngay luôn thành ra uh, những cái buổi livestream như thế này đó nhiều khi mình nói chuyện có nhiều cái điều mà mình nói sai lắm mà nó không phải là cái ý của mình thành ra cũng là vì cái lý do đó mong quý anh chị em thông cảm TV256 mình con người mà mình chấp nhận mình có những cái điều mà mình nói sai nhưng mà mình không cố ý và có có thể là mình mình nói sai thật sự nữa nhưng mà mình nên nhớ mình phải chấp nhận những cái lời chỉ trích của tất cả mọi người. Những người mà chỉ trích khi mà xem cái chương trình của TV256 đó, vô mà comment đó chỉ trích đó, nói thiệt. Dù bạn có chửi TV256 đó, TV256 vẫn cảm ơn bạn. Chuyện TV nhờ những cái người chỉ trích như vậy, TV256 mới biết để mà sửa đổi để mà làm tốt hơn làm cho diễn đàn chúng ta tốt hơn trong sáng hơn phải cảm ơn những người chỉ trích mình chứ không phải không giống phải như cái đảng cộng sản Việt Nam này cái chế độ cộng sản này lần trước TV livestream về cái vấn đề anh Nguyễn Năng Tĩnh đó, ảnh chỉ có cho học em hát cái hai cái bài hát của Việt Khang thôi trả lại dân tôi và uh, trả lại dân tôi và cái bài hát gì nữa tự nhiên quên mất livestream nhiều khi nó, nó khó nhớ lắm anh là ai trả lại văn tôi và anh là ai mà anh Nguyễn Đăng Tĩnh nó bị 9 năm tù đó thưa quý anh chị em mới kết án đây đó rồi bây giờ chúng lại bắt thêm bắt thêm cái nhà báo độc lập nhà báo độc lập và Phạm Chí Dũng là một nhà báo mà TV rất là thương mến đó. anh Nguyễn Đăng Tĩnh cũng là thương mến rồi bây giờ còn bắt luôn cả ông Châu Văn Khảm nữa những người yêu nước như vậy họ bắt vô trong tù hết trơn à. thành ra TV khẳng định những cái bọn mà điều hành đất nước là bọn phản quốc phản quốc đó thưa quý anh chị em giận lắm nếu mà tôi duy nhắc tên mà mà mà chúng nó bắt những người yêu nước như vậy tôi duy cảm thấy thấy phẫn nộ nhưng mà mình mình mình phải ghềm TV phải tập đó phải tập cái tánh là mình đừng có tỏ thái độ mà giận dữ khi mình livestream nhưng mà nhiều khi đó mình tập không nổi luôn nhưng mình mình ráng mình ráng mình mình sửa đổi để mình dần đi cái cái cái cái cái sự giận dữ của mình nhưng mà mình mỗi lần mà nghe đến những người yêu nước mà bị bắt đó, mình giận lắm những người ta không có tội gì hết đó mà bây giờ bắt ông Châu Châu Văn Khảm là 11 năm tù và mới vừa rồi tôi mới thấy ở bên ở bên ờ, Đức đó cộng đồng người Đức đó họp với những người dân biểu nghị sĩ của quốc hội Đức những người mà ủng hộ họ đấu tranh đó đặng mà họ lên tiếng đòi tự do cho ông Châu Văn Cảm Châu Văn Cảm là người yêu nước không có tội gì hết Ồ, bây giờ TV mới thấy đó, hiện tại TV thấy rõ rằng là 1 giờ 16 phút rồi thành ra TV nghĩ rằng là tạm tạm dừng cái clip này đủ rồi mong quý chị em tiếp tục theo dõi cái chương trình của TV 256 nha TV thành thật à, cảm ơn à, à, quý anh chị em mà hiện tại đó cái lần đầu tiên TV trực tiếp ở trên YouTube á, thành ra không biết biết uh, get out như thế nào nữa thành ra mong quý chị em thông cảm dùm chia sẻ chia sẻ à, Facebook kỳ vậy chia sẻ Facebook rồi cũng vẫn còn rồi không biết tắt chỗ nào nữa mình không hiểu tại sao mà mình mình dở quá nó không màn ảnh nó không có một cái dạ chúc sức khỏe cho nhóc trùm nha nhóc trùm <laughs> ừ. mình làm như mình không có tắt được nha ô ô nó đưa ra những cái hình ảnh này đó ừ. mình chọn đại cái hình ảnh này đi rồi à không biết nữa thôi rồi ừ. mình tắt cái cái góc này của bà có muốn dừng phát ồ bây giờ thoát rồi nè thoát không được ấy. ô thoát thì mình nói ok